À, Giang xin chào à, cô dì chú bác anh chị và tất cả mọi người Chào tất cả các bạn à, Hôm nay thì à, tiếp tục đồng hành với à, Giang đó là em à, trai bản, em kênh trai bản Để Hôm trước mà Giang với em trai bản mà có vào thăm một cái hoàn cảnh gia đình Chia sẻ tới một người đó là em Hờ A Giàng ở thôn Hà Háng C, ở xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thì à, cháu bị mắt u ấy mọi người, lúc đầu thì là máu mũi nó chảy ra thôi Mà mình chưa rõ là nguyên nhân như thế nào ấy Thì cũng rất là nhiều người quan tâm bảo là Giang với em trai đưa, đưa cháu xuống ờ, bệnh viện ờ, mắt trung ương để khám xem như thế nào thì gia đình cũng nói là chưa rõ ràng về cái vấn đề là bệnh tình của cháu là có chữa được hay không u lành hay u ác ấy thì đồng bào hâm mông thì mọi người biết rồi là đi viện thì u ao ớ đôi khi là chưa hiểu biết đấy thì hôm nay ờ, Giang với tiếp tục em trai bản để vào hỏi xem gia đình là ý kiến để mai thì mình với em trai bản sẽ đưa cháu xuống Hà Nội để xem khám và như thế nào nếu mà chữa trị được thì mình sẽ cố gắng để giúp uh, cháu đó uh, xin mời tất cả các bạn là cùng uh, Giang và trai bản là lên nhà em đó nhé vâng. không làm tí cúng ma khô tí cháu nhé à cúng ma khô đâu gì ừ. không phải là làm làm lý cúng cho cháu đâu bị vâng. cháu giang đâu gì không phải đâu đúng à, ma khô tí à làm ma khô à đây à kiểu là cái, ừ. cái mà chưa đấy à đây à, à thế thì, thì mắc khô này thì là mọi người phong tục là những người mất à khuất à? như nào vâng, vâng vâng đấy à những người đã khuất ờ, ông bà tổ tiên vâng ông mình ấy thì có những cái thủ tục gì nếu vâng, mà chỉ có làm thủ tục tí cho các ông cụ đấy rồi à đây à, ừ. à mổ trâu hay mổ bò hay không, gì không, không mổ gì à không mổ gì à không. thế là tốt đấy đỡ tốn <laughs> đỡ tốn kém vâng vâng, vâng, vâng. chớm vậy rồi đấy vâng trâu nó thì <laughs> đấy không lên chân thật vâng thôi đi về cháu ở nhà không nhỉ anh nhỉ bố mẹ vào nhà đây ờ, vào nhà cháu giàng thì hôm nay thì các bác ấy bảo là vào làm lý là để nó quất nhà cháu vào được đúng không cháu chị nhá chào các cháu nha chú chào các cháu nha Con à, cháu là hiền đều nhá ừ. này <laughs> đây là, là cháu hơi tối một chút rồi ạ chào bà nhá chị nhá đấy nhà chào bác nhá chào bà nhá ồ đây cháu giàng thì à, đang đang đang ngủ đấy là, là, là cháu giàng này thì, thì cái mắt của cháu ấy thì em muốn bảo anh chị là hỏi ký em là anh chị là có bây giờ còn còn ấy còn muốn là đưa cháu là xuống à, bệnh viện à, mắt trung ương hà nội không mong muốn thì em muốn hỏi trực tiếp <clears throat> anh chị và mọi người thì rồi à, em sẽ đưa anh chị và cháu xuống như đấy ừ. đưa anh và cháu xuống đấy để khám một lần nữa để xem là cháu là khối u là nó lành hay là khối u ác ấy thì mình mới cách có hướng điều trị đấy thì mình cũng chưa biết là cái nguyên nhân nó như thế nào và bệnh án của cháu ấy đấy là em muốn là anh là với cháu là với em này với em uh, <clears throat> trai bản ấy kinh phí là đi anh em em thôi thế bọn em là sẽ lo cho ừ. anh và anh chị đấy nghĩa là đưa cháu đấy còn cái thẻ bảo hiểm ấy của là cháu à, anh cũng vẫn còn cầm đấy chưa hay như nào ừ. Ờ, ờ, thế sao lại để dưới bệnh viện ca là như nào? Đấy, ờ, lúc đấy là thì nó con chuẩn nó không vào được con lấy được. À. à có nghĩa người ta chuyển cái tại sao là người ta chuyển cái thẻ bảo hiểm của cháu này vào bệnh viện ca là nào? Đấy, vào vâng, biết bị là mất cho ông gì nói để vào vâng, chạy giấy tờ xong rồi bây giờ không không rút được chuyện và à? cho nó bị cai đến nổi giấy tờ xong rồi ừ, không tuổi nên không vào được để không lấy được không tới lúc trước khi anh vào cổng viện người ta chuyển giấy tờ trước cho anh à đó là anh mới đến bệnh viện ca sau lại đến trường vẫn vào đấy mà chắc là lúc đấy là nộp nộp để làm bệnh án nhưng mà sau ừ, làm chỗ xong bệnh án thì nó phải nó bảo là có bệnh ờ, chờ mùng 6 thì em nộp thật tu vào đấy thì nó bảo chơi mùng 7 lấy kết quả mùng 7 thì nó không chuẩn nó không cho vào được à. không vào được không lấy được à, à, à, à, rất rất là khó này hỏi anh thì em biết là người đồng bào mình là do là kiến thức mình chưa hiểu hết đấy như thế này khi khó nói đúng không khó giải thích với những người ở dưới đó còn nếu mà mình gọi là có thẻ bảo hiểm thì là cháu trong quá trình điều trị ấy thì cháu sẽ giảm được rất là nhiều đó, à, cái chi phí còn nếu mà không có thẻ bảo hiểm là hầu như toàn bộ tiền túi là mình phải bỏ ra để chi phí, chi phí và chữa trị đấy thì em muốn hỏi anh chị có các bác ở đây làm ma khô anh đang làm ma khô ma chay đúng không vâng. gia đình ấy vâng. thì hôm nay em nên muốn hỏi à đang đang hỏi anh chị đấy à, trong vòng ngày mai xem là có thu xếp à, là đi xuống Hà Nội với em được không bây giờ là em thấy là cái cái mắt của cháu nó nó có nguy kịch rồi ừ. đấy cái tiền đi lại ăn ở như thế nào sau này điều trị như thế nào thì có thể là em sẽ kêu gọi mọi người giúp thêm đỡ cho anh chị đấy để xem mà mai anh có bố trí được ờ, ấy không thế để mai xem như được thì nhận thoại anh ờ đấy kể cả khám bây giờ xuống bệnh viện ờ, mắt trung ương mà nó không ấy thì ờ, mà phong tỏa như là em sẽ đưa cháu đi khám bệnh viện tư cũng được đây tối nay đấy. gia đình anh thì cứ nói chuyện với nhau cứ nói chuyện là, là đưa cháu xuống thì nếu mà ấy xuống thì có anh anh anh anh sùng đây trưởng thôn này ấy, là sẽ đưa xe máy xuống bệnh viện thì em cũng sẽ cùng mọi người đi xe khách hết mà ừ em sẽ đặt vé xe khách chứ không không đi xe máy được anh trong như đấy là có bác ờ, có tất cả mọi người đây thì ờ, anh cũng bảo xem bàn bạc mọi người là tại vì bây giờ để lâu như thế cháu nó sẽ nguy kịch nhớ nó hỏng con mắt cả hai con mắt luôn nên nó rất là ấy đúng không sau này mình về bố mẹ mình sẽ ân hận ấy thì có những người ta nói là cứu được mừng cứ cứu đấy, xem tình hình cháu như nào em lên đây hôm nay chủ yếu là lên thông báo với anh chị là như vậy mong muốn các bác ở đây động viên ờ, anh chị ấy ờ, cháu để mang cháu đi ờ, khám đó chính xác nó như nào nếu mà dưới đấy bệnh viện ca để bệnh viện ca nó rất là nhiều bệnh viện anh ạ không những là bệnh viện ca là có có nhiều bệnh viện ca khác mà à, không phải là cái bệnh viện ca mà vừa rồi bị covid hay như này đâu đấy nên em bảo là nếu không được thì mình ừ. đấy là cứ đưa cháu xuống như đấy đi cùng em với là có em trai bản này đi cùng em muốn hỗ trợ một người đi cùng em ấy đấy còn ạ chi phí đi lại ăn ở là em sẽ lo cho mọi người ừ. à, cũng biết là đưa cháu đi khám ừ. tại vì cũng có rất là nhiều à, cô dì chú bác anh chị mọi người là cũng thương cháu rất là nhiều em ừ. mong muốn là em đưa gia đình đưa cháu ấy ở đấy để khám xem là chính xác là cái bệnh án của cháu ấy ví dụ là khối lành u lành hay u ác và có chữa được hay không và không chữa được thì lúc đấy mình mới kết luận được tại vì để lâu là một tháng rồi đúng không đấy, đúng không hay một Đủ ừ, một tháng rồi đúng không? Ờ, đấy rất là nguy hiểm. Đấy, sau này nó ảnh hưởng đến mạng. Còn nếu mà anh em mình xuống đấy mà khám bác sĩ mà kết luận mà không thể chữa được nữa thì mình đành phải chấp nhận. Còn nếu còn chữa được thì còn nước còn tát. Đấy là em sẽ chữa cho cháu. Đấy. Anh kia chị yên tâm là như vậy không phải lo đâu. Ừ. Đấy là mong muốn là là là mai là ấy là xem là anh thu xếp là đi là đi luôn à, có gì là điện uh, cho em qua số điện thoại của em ấy để em sẽ đợi đấy, đợi ở bệnh viện uh, ấy thì à, quên ở cái bến xe bến xe thì sáng cái lỗ ấy. em sẽ đợi ở trung tâm đấy để à, anh nghĩ lại là anh sùng nhiều anh sùng này này trưởng thôn đấy trưởng bản ấy, để đi ờ, giúp cháu còn đến bảo là bị côn ấy à ừ. hôm nay đi vào vào lùi lùi to một tí nó cởi nó mờ mờ à. đây thì hôm nay đang vào là là là, là con của anh trưởng thôn vâng. thì mắt cũng bị mờ nhưng mà không sao này chỉ thấy hơi đục đục thôi đục đục thôi không là có đã đi khám nhỉ anh đi rồi đi uh, đường ba năm không đi khám ra Hà Nội chưa đi rồi đi Hà Nội thì ờ, ở dưới đây các bác sĩ là có kết luận là cháu bị đục tinh thể hay là như là có vâng. khả năng mổ đó mổ hết cả hai mắt rồi à mổ rồi à, mổ rồi mổ rồi à vâng. nhưng mà không sáng lại à không sáng lại à nhưng phải đi kiểm tra lại mới biết được vâng ở trước là có trường hợp mà mình cũng nói là cháu cháu hoa mù ấy ở trên Hà Giang là có mổ mà Giang đưa trong viện mổ là mẹ cháu thì xem mở được xem được còn cháu thì không, không được bây giờ không nhìn thấy một tí nào hay như nào không thấy. thấy mờ mờ hay là thấy tí nào không thấy thế nào đâu bóng điện thì khả năng nó còn nhìn thấy được à, sáng sáng sáng, một chút ừ. Ừ. đi đường mà không nhìn thấy ừ. kiểu là cái rác mà nó hơi tối một chút này vâng, ừ. đưa cái gì cho nó thì nó toàn sờ thôi không nhìn à. thấy được thấy mắt cháu là cũng thấy bình thường nhưng mà chỉ là hơi đục đục một chút thật thì ban ngày cũng nhìn thấy được Thế mặt anh này cũng không nhìn thấy toàn bộ luôn Ôi, còn bị lồi ôi ôi bị thương nhỏ mình... là... cho em quay gần một chút xem nào Bị từ nhỏ. Hôm nay rất là gặp nhiều là... mắt hỏng luôn này, bác này ừ. mắt hỏng này. Cái này bẩm sinh đúng không? Dạ. Đây, đây. đây là bị ờ, đau thì lúc nhỏ. Tôi tôi mới nói à. nó nó nó như này nhá. À đây à? Cả cái dòng hòm ừ. cái gia đình của cái nhà này ấy, à. là tất cả là cùng một nhà. Bốn người đấy. Cùng một nhà hết à? Cùng một nhà hết. Cháu này cũng bị cả đại ba này cũng bị ôi rồi ba này cũng bị đứa này cũng bị à. đây là nó kiểu gen đấy đấy kiểu có gen đấy Ừ. thế là cả nhà bị à, không lúc sinh ra thì vẫn nhìn thấy sao về nó mới bị đúng, đúng không? Đúng rồi, lúc sinh ra nó đứng đi thì mình vẫn nhìn thấy. Thường đúng không? thì sau này mới bị à, hôm nay thì với các bác mới kể đấy là cả dòng họ anh là là là bị ông rất là nhiều sau này nữa ông bác già này. sau này mới bị mà ừ, mất ừ. còn cháu hờ là cháu già kia mọi người thấy mẹ cháu đang mặc quần áo cho cháu giờ là sừng tăng hay càng to luôn dạ, đấy ôi dồi hôm nay ui hôm nay đã khác rồi nhỉ vâng. hôm nay to hơn đấy to nó kiểu nó ui dồi. xương uh, đêm ôi đêm ôi mủ chảy ra này tính này trắng bốp luôn này rồi thương chó đấy nhỉ giờ không biết làm gì được không à, Thôi mai mai cố gắng đi khám một lần nữa như nào Ủa, càng ngày càng sinh to này Về sau bị thì nó có bị ờ. trường hợp như này không? Không Hay là bị kiểu khác? Ờ, tự nhiên tự bị à? ừ. đau Chỗ này thì cũng bị như thế đấy, gần như thế đấy Ừ Còn ừ. Ờ, thế anh này là có vợ chưa có rồi có rồi à, là. có mấy con và dòng họ cả mấy anh em bốn à, người bị hết này phải hết luôn vâng Bây ừ. giờ làm bị cả... đứa này là tất cả bốn đứa rồi. Ừ đấy. Ờ, bốn Được. Dạ. người bị rồi. Cái anh này là cũng ngủ toàn bộ hay là anh chồng toàn bộ à? Toàn bộ này. À. Không, không nhận thấy cái gì này. Cả ngày cả đêm à, cố như ừ. nhau à, không ờ, Ngày đêm, à. như nhau không nhìn thấy gì đúng không? Không không nhìn ừ, cái gì là không hôm nay mới vào đấy giang mới giật mình là mới nghe anh chồng nói là cả con anh ấy này là cả em chú này rồi cháu ờ, giàng này hôm nay thì ừ, nó còn to hơn mủ chảy ra trắng bốp em người để ý thấy này thường cháu mai có thể mai phải đi gấp thôi xem là có chứa được không rồi là cả bác này nữa này còn ờ, có gì là mai nhá vâng. mai ấy hai vợ chồng nhá đưa, đưa xuống xem để ấy trong gia đình bệnh nó cứ cũng khác à. Ờ. toàn bị mắt phải nặng hơn đúng không? Đấy để em nói chuyện tâm sự với mọi người đấy nếu mà cùng huyết thống là chưa cách được ba đời là chưa lấy được nhau nếu lấy là được ấy mà mình cố tình lấy ấy, thì sau này các con các cháu sinh ra nó bị dị tật không dị tật này thì là dị tật kia ừ. thế là nhà nước mới phải quy định mọi người đó đúng rồi phải cách ba đời đúng rồi chứ không phải đúng không ba người nhưng không phải ba đời thì ra chị ăn em là con cháu đúng rồi không, không lấy nhau đâu vâng đấy là nó sẽ bị dị tật đấy nên là tại sao hôm nay là cháu muốn hỏi các bác hay là tại sao bị mắt như này rồi là như nhau hết toàn bộ thì liệu là có cùng huyết thống hay không? Cái màu xanh thì là cả hai mắt luôn này. Cái mắt, mắt mà hỏng mờ, có, đường, có nhìn thấy mờ mờ không? Nhìn mờ luôn. Anh cứ ngẩng ngẩng cao lên là để ấy ha. Giống nhau mà trắng bốp mà đây. Ừ. chẳng hết này nếu không nhìn thấy không nhìn thấy không nhìn thấy chắc chỉ nhìn tới tối tí thôi chỉ nhìn thấy tia sáng thôi tia sáng ánh sáng thôi ờ, cả một này một cháu này con của anh ấy cũng không nhìn thấy này hai anh này à, chậm bác này đấy là cháu giàng cháu giàng ngồi kia bên kia đúng không vâng. cháu giàng à, cháu giàng bên này tiến rồi đấy ờ. có mủ ra nhiều hơn mủ mà hôm qua thì không ấy biểu cá ngày càng nặng họ quyết định là ấy nha đây cả bốn người đều bị hết nên mọi người cả họ hờ anh anh sùng thì gần chắc là mai mình mới bảo gia đình là là đưa cháu đi gấp luôn thế là xuống dưới đấy nếu mà chữa được mình sẽ chữa còn không chữa được thì em sẽ đưa cháu về đấy. và em sẽ chạy bằng hết sức mình để để giúp cháu cũng lành lại con mắt không sau này hỏng hết cả hai mắt Thôi, gia đình mình đấy. làm lý thì cứ làm thôi mọi người làm lý cứ làm mình nhá nói gì thì bây giờ khả năng em cũng phải xin phép về thôi đấy nếu được là mai nhá nhớ các bác động viên cả gia đình nhá anh em họ hàng động viên à. bố cháu với vâng, ấy bố cháu đưa xuống đi cùng cùng cháu vâng cả hết nên mọi người ờ, cũng ma khô này có kính lâu anh cũng tí đâu cũng không, không lâu mấy đâu à, không lâu mấy đâu gì vâng. cái này cũng cho những người đang khuất thôi ờ. thế thôi các bác ờ, bận việc cứ làm đi à, có gì ờ, mai mai ấy thì cháu sẽ ấy ở gia đình anh nhá cố gắng động viên anh trưởng thôn đấy thôi em phải về về tôi tôi xếp rồi đồ đạc rồi là dạ. mai mai cháu đưa cháu đi gấp đi khám đi anh ạ à, không để như này được đâu vâng may có gì là em sẽ lo chi phí toàn bộ này đi lại cho các, các uh, gia đình và mọi người nhé vâng. không không phải đấy đâu ừ. với cả bốn người năm người thì cháu phải làm lý ấy. thì theo người đồng bào hồng mông là vẫn phải làm thôi để thấy cháu bị như vậy mà mọi người ạ cũng, cũng, cũng, cũng không biết có gì mai mình sẽ đưa cháu Vâng, anh em cháu sẽ sức ờ, cố gắng để ờ, giúp uh, cháu. Chữa được thì sẽ là tốt còn nước còn tan mà mọi người ạ. Thì đôi mắt nó rất là quan trọng. Hôm nay em nghe em giật mình mới biết là con anh rồi là cả con ông chú này. Rồi là chú mình này, rồi bị hết bốn năm người bị hết rồi. Thôi thật. Mình cũng là thầy cúng, vâng. vâng, vâng, vâng, vâng, bác là thầy cúng mình cháu biết rồi. Mình không biết làm như nào cho nó gia đình nó không như ngày khác ừ, để mình lành. cảm thấy gia đình mình quá là khổ ừ. không biết làm sao ừ, mình vòng vâng, ngày mình du đấy dạ, dạ. là vâng. tạo kệ cho nó vâng vâng vâng thôi cháu sẽ cố gắng ờ, hết sức mình vâng, vâng thế thôi các bác cứ cứ làm lý cúng đi cúng vâng. gia đình đi để cháu còn về mai có gì là thu xếp là cháu đi đi luôn Đấy, đi đêm cũng được đi nào cũng được xe thì nó cũng chạy liên tục mà thế các bác nghỉ nhá vâng. Dạ. để cháu cũng phải về đây Đấy anh nhỉ nhá, cố gắng nhá, nếu mà được mai là đưa cháu đi luôn nhá. Là là điện ờ, cho em nhá. Vâng vâng vâng. Vâng vâng. vâng. vâng. Dạ dạ dạ. Hiện tại là gia đình cháu là đang đang đang ờ, ấy là người ta gọi là làm lý một chút là để ờ, gọi là muốn làm cái ổn định tinh thần em mọi người ạ. Cúng cho cháu rồi hiện tại là cháu bị rất là nặng rồi. Bây giờ mình cũng phải về gấp thì như Giang nói mọi người là cả gia đình thì không nói là cả họ hờ luôn bốn năm sáu thành viên là bị hết toàn bộ và xử lý là trung tâm mình không biết nào rồi hôm nay thì cháu lên phát à, mắt căng lồi ra mà chảy mủ rất là nhiều nên là ngày mai mình sẽ cùng em trai bản này đưa cháu đi khám gấp mọi người nhé nếu mà chữa được còn nước còn tát ra sẽ cố gắng lúc còn nếu không được nữa thì đành phải chịu mọi người ạ có lẽ là video ngày hôm nay giang cũng xin phép được khép lại ở đây thôi à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là ở video tiếp theo nhé